nào cô chỉ đánh lo sợ của cha chỉ hơi tư li trái kia cha bên bờ yêu sống sống cao mùa trầu của xa tao đã chỉ bờ yêu cha yêu 心有木的起点。